Música các bạn Trong video ngày hôm nay Mình sẽ dẫn mọi người đi bay cùng mình nhé Chắc hẳn là mọi người đang rất băn khoăn xem là trước khi mà mình qua Mỹ thì mình đã làm những gì Vậy thì hãy cùng xem xem là mình đã làm những gì nhé đây là mình đang tranh thủ tắm cho con bu nhà mình lần cuối cùng trước khi đi Mỹ này Rồi chơi với nó một chút Ui con này dã man lắm Xong rồi cắn mình còn đây là con bạn thân của mình lên nhà chơi trước khi mình đi đây là góc làm việc và học tập của mình trong thời gian mình ở Việt Nam Mình nghĩ là ai cũng có bạn thân Nhưng mà với mình thì bạn thân mình có rất là ít Và mình chơi ít nhưng mà mình có bạn chất lượng Đúng vậy, mọi người nhìn không có nhầm lâu kia là hộp khẩu trang và rất nhiều hộp khẩu trang Còn bây giờ thì lên đường thôi Haha, <laughs> đây là tay lái của mình tên là thảo và rất là thân với mình à, còn lại những người ngồi ở phía sau thì là học viên của bố mình cũng như là em của mình Còn đây là em gái út này, tên là Tép Trời nó đánh đá lắm luôn á Ở sân bay thì hôm đó mình bay cũng không có nhiều chuyến bay lắm Mà hầu như nó được gộp hết vào rồi Thế nên là các bạn thấy sân bay quốc tế sẽ vắng hơn mọi khi và đây là chuyên mục chơi với con của bố mình Đây cũng là một cảnh tiễn mình nhưng là từ một tháng trước và ở Vũng Tàu Đây là tất cả mọi người tiễn mình ra sân bay nè Cùng cả người chụp ảnh nữa nha Đây là ba bó hoa mà mình nhận được của mọi người uhm, mới thế mà đã chuẩn bị phải lên máy bay rồi Vậy ở đây cũng chính là lúc mà mình tìm bố mình để hôn một cái rồi tạm biệt con lên đường đây <laughs> Lần này đi Mỹ thì mình đã phải bay 3 chặng thay vì là hai chặng như mọi khi Trời ơi, lần này bay 3 chặng mà đến tận 30 tiếng luôn á, tính cả thời gian transit và thời gian bay Chặng đầu tiên của mình thì sẽ bay từ Hà Nội đến Tokyo ở Nhật Bản và cái chặng này thì uh, tất cả các hành khách đều được ngồi ở trên ghế hạng thương gia Mình cũng không biết vì sao nhưng mà chắc là do là máy bay họ muốn dồn lại chung để mà dễ phục vụ hơn á Mọi người đã sẵn sàng cho chuyên mục review đồ ăn trên máy bay chưa? Mình biết là trong mùa dịch nhưng mà mình đã ăn rất là nhiều, ăn cực kỳ nhiều trên máy bay <laughs> May mà không có dính Covid nữa Bữa đầu tiên thì mình được ăn bánh mì với cả bacon, với cả ngô và một hộp thạch Nói chung là mình rất thích bay JAL, Japan Airlines Bởi vì là đồ ăn của nó thì cực kỳ ngon ấy, kiểu cái gì nó cũng ngon ấy và rất là hợp khẩu vị với bản thân mình Trong chuyến đi lần này thì mình có gặp được một người anh tên là Thắng và anh ấy làm rất là nhiều cái nghề khai hợp khác nhau và mục đích anh qua Mỹ là để thăm vợ Dạo gần đây thì mình đang đọc một quyển sách tên là Nghiệp tình yêu, Karma of Love cái cuốn sách này nó không phải chỉ về tình yêu mà nó còn kiểu ứng dụng được với cuộc sống thực tế ở ngoài Và mình đã quyết định là sẽ mang theo cuốn sách này và đọc hết Sau khoảng 6 tiếng bay thì mình đã được hạ cánh ở sân bay của Nhật Đây cũng là nơi mà mình với cả anh kia quen nhau vì cái lúc mà bọn mình làm thủ tục để mà đi vào ấy anh ấy có gặp một chút vấn đề và mình đã giúp anh ý thế cho nên là đã quen nhau bây giờ xin mời các bạn hãy cùng thưởng thức một vài cảnh đẹp ở sân bay của Tokyo the job, you can't ignore it I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding Bây giờ sẽ là hành trình của mình từ Nhật Bản qua Chicago. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass. Boy, what's your style? What you drinking? Sau khi mà bọn mình hạ cánh ở sân bay của Chicago thì bọn mình đã phải làm thủ tục nhập cảnh và bắt đầu uh, di chuyển sang cổng domestic để có thể di chuyển ở trong nước. Sau khi mà ăn no nê và ngồi đợi thêm một vài tiếng nữa thì mình đã được lên máy bay để bay từ Chicago sang Boston. Put your body on the floor Yes, finally! Sau gần 30 tiếng đồng hồ thì mình đã được hạ cánh ở sân bay Boston và có một người chú tên là Thắng Trần uh, là người guardian của mình ở bên Mỹ thì chú sẽ chở bọn mình từ ờ, sân bay của Boston về Connecticut là nơi mà mình đang học. Trước khi mà về trường thì bọn mình đã ghé qua một cái cửa hàng để mà ăn một bát phở và em trai mình thì chọn pad thái sau đó thì bọn mình có đi CVS để mua một chút đồ ờ, vệ sinh cá nhân và rồi bọn mình đã quay trở lại trường như mọi người thấy thì đây không phải là cái phòng ở hiện tại của mình mà đây là cái nhà mà mình sẽ cách ly ở đây 2 tuần Bây giờ hãy cùng đi xung quanh nhà xem có gì hay nhé. À đây là một lá thư mà John Parents có viết cho mình và để đây cùng với ờ, ba gói hot Cheetos để bọn mình ăn. celebration, celebrate. Celebrate, celebrate, celebration, celebrate. Thì ở cái thời điểm mà mọi người đang xem cái video này thì mình đã trải qua hai tuần cách ly rồi Và bây giờ thì mình sẽ muốn cho mọi người xem xem là cái thời tiết ở bên này nó đẹp như thế nào Và mình cũng đã cố gắng là vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày Mình đã email trường và hỏi xem là mình có được phép ra ngoài chạy bộ hay không Thì trường nó đều hoàn toàn ok về cái việc là mình chạy bộ và không có gặp mặt hay nói chuyện với bất cứ ai và phải tránh xa cái main building của trường mình và các cái dorms thôi còn đây là những món ăn mà mình đã phải ăn trong những ngày qua. Sau một vài ngày đầu đến thì bọn mình đã quyết định là sẽ tự nấu ăn và may mắn là mình đã có cơ hội uh, được đi ra ngoài. Lúc đấy là mình đi thi TOEFL thì mình tranh thủ mình đi qua Asian Supermarket mình mua một chút đồ ăn luôn. Và rồi sau đấy thì mình về và mình nấu ăn với em trai mình. Nhưng mà thực ra toàn là mình nấu á. Ừ, đây là thành quả nè. Và video đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình Nếu mọi người thích thì đừng quên like, share và subscribe Để nhận được nhiều video mới hay hơn nhé